Xin chào các bạn, như các bạn đã thấy ở đây thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cốt bánh cato Thì à, từ cái cốt bánh cato này chúng ta có thể sử dụng để làm bông lan trứng muối này, bánh sinh nhật này, à, bánh à, bông lan hoa quả hoặc là các cái loại bánh từ cốt bông lan Cũng có thể làm mousse, đế mousse hoặc là đế các cái loại bánh lạnh như tiramisu hoặc là một vài cái loại khác Thì ở đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là làm bánh Ờ, bông lan ờ, Đài Loan thì à, theo công thức của Đài Loan thì ở đây mình có các cái nguyên liệu chính đó chính là bột ở đây mình sử dụng là bột số 8 của Baker Choi như các bạn biết thì bột sẽ chia ra làm bột số 13 bột số 11 và bột số 8 thì bột số 8 là loại bột sử dụng cho các dòng bánh bông lan hoặc là um, bánh ờ, có cái độ mềm cao kết cấu ờ, tơi xốp còn bột số 13 là sử dụng cho bánh mì và số 11 thì thường là cho các dòng bánh thông dụng ví dụ như là bánh bao hoặc là bánh nướng hoặc là bánh quy đó như các bạn đã thấy thì ở đây mình có các nguyên liệu đó chính là bột số 8 thì ở đây mình sử dụng là uh, 200 220g bột số 8 ở đây mình có trộn thêm uh, một chút muối và một ống vani ạ vani mình sử dụng là vani dạng ống thế nên là mình sẽ trộn luôn vào hỗn hợp khô ở đây mình có hỗn hợp lỏng hỗn hợp lỏng của mình ở đây thì gồm có dầu ăn và bơ lạc thì mình sử dụng 45g dầu ăn và 45g bơ lạc bơ lạc thì mình cho lên bếp đun cách thủy sau đó thì đổ vào chung với lại dầu ăn um, ở đây mình sử dụng là đường cát trắng thì mình sử dụng là 180g đường cát trắng Ờ, ngoài ra thì mình có trứng, ở đây mình sử dụng là 10 trái trứng thì mình đã tách lòng trắng và lòng đỏ riêng. Các bạn lưu ý thì khi mà tách ấy, thì các bạn cố gắng để cho cái lòng trắng trứng này nó sạch, tức là nó không bị dính lòng đỏ và cái thứ hai là cái dụng cụ tức là cái âu mà các bạn đựng lòng trắng ấy thì tốt nhất là nó phải khô và sạch không được lẫn tạp chất bởi vì khi mà nó dính à, các tạp chất ví dụ như nước hoặc bột hoặc là dầu mỡ các thứ thì khi mà các bạn đánh thì cái lòng trắng trứng này nó sẽ không bông lên được và một nguyên liệu không thể thiếu cuối cùng đó chính là bột cream of tata à, nếu mà các bạn à, thường xuyên làm bánh thì các bạn biết rồi cream batata này hay nói cách khác đó chính là chất ổn định lòng trắng để khi mà các bạn đánh lòng trắng ấy thì à, nó sẽ giữ cho cái lòng trắng nó không dễ bị vỡ bột khí thì uh, ngoài ra nếu mà nhà bạn nào không có cái bột chuyên dụng cream batata thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng nước cốt chanh nước cốt chanh xanh ấy, mà mình hay sử dụng thì các bạn cũng có thể thay thế được thì ở đây mình sử dụng là 12g cream batata thì à, mình sử dụng ở đây là máy đánh trứng cầm tay đầu tiên thì mình sẽ đánh lòng trắng trứng cho đến à, bông thì các bạn lưu ý khi mà các bạn đánh lòng trắng trứng ấy thì đến khi mà lòng trắng trứng nó nổi bọt lên chân lòng trắng trứng nó nổi bọt thì cái bọt khí đầu tiên là nó sẽ là to sau đó sẽ nhỏ thì bây giờ mình sẽ đánh để cho các bạn nhìn thực tế ạ đó như các bạn thấy khi mà mình vừa đánh xong thì cái bọt này cái cái, cái bọt nó nổi lên rất là to đúng không ạ mình đánh đến khi cái bọt này nó nhỏ lại thì anh mình bắt đầu cho đường bạn thấy khi mà nổi bọt đi đi này thì chúng ta bắt đầu cho đường và chúng ta đánh từ từ đường chúng ta cho từ từ ạ đánh được khoảng 2 phần rồi thì chúng ta sẽ cho cream vào tóc ta vào. Bây chúng ta kiểm tra này khi mà chúng ta kiểm tra lại thì chúng ta không ờ, không nhấc trực tiếp lên thế này nhấc thế này thì sẽ không bao giờ biết được là chót phù hay là đó các bạn này khi mà ta kiểm tra đó thì bây giờ mình sẽ dạy các bạn kiểm tra một cái lần nữa các bạn không cầm này nhấc lên như này không cầm như này thì sẽ không bao giờ biết được cho cù thì bây giờ các bạn sẽ ngoáy đều như này và đưa từ từ lên như này sau đó ngửa lên như này đó các bạn thấy ở đây không ạ chóp như này là chóp cụt đấy thì sau khi mà lòng tràng trứng đánh được rồi thì mình sẽ cho từ từ lòng đỏ Như các bạn thấy ở đây thì mình đã đánh hòa quyện lòng trắng trứng và lòng đỏ thì bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ cho bột vào và trộn từ từ lên thì à, lưu ý là bột ở đây mình đã dây sẵn rồi bây giờ mình sẽ trộn đều bột với muối này lên sau, sau đó mình sẽ cho từ từ bột vào ạ đó, sau đó mình phun nhẹ nhàng hơi nhiều cái thao này hơi nhỏ mình sẽ, sẽ chuyển sang cái thao to hơn ạ à, thì mình còn có một hỗn hợp chất lỏng đó là dầu ăn và bơ thì bây giờ mình sẽ cho dầu ăn ra cái thao lúc nãy chúng ta đựng bột ạ à dầu ăn hỗn hợp dầu ăn và bơ sau đó thì mình múc mình sẽ múc một ít cái bột này để mình làm bột mồi đó. bởi vì khi mà mình đổ trực tiếp bơ vào trong bột bơ nặng sẽ chìm và khi đó thì bơ nó sẽ không quyện được cái bột không đều thì bây giờ mình đó, mình trộn đều lên như thế này bột này gọi là bột mồi ạ thêm ít vào đó, sau đó mình đổ ngược lại vào trong thau mình sẽ phô ngược lên đó phô như thế phô nhẹ nhàng mình chia hết đến khi mà bơ và bột hòa quyện lại với nhau bây giờ khi mà bơ và bột đã hòa quyện thì mình sẽ cho ra khay để nướng ạ bây giờ mình sẽ chia bột vào khay thì à, mỗi một khuôn này thì sẽ là 200g bột mình đã set up lò nướng ở nhiệt độ là 165 độ trong thời gian là 30 phút thì à, bây giờ lò đã nướng thì mình sẽ tiến hành cho bánh vào ạ sau đó mình đóng cửa lò lại và mình đợi 30 phút ạ như các bạn đã thấy đây thì đây chính là thành phẩm bánh sau khi mà mình à, cho bánh ra khỏi lò ở đây thì à, mặt bánh hơi bị nứt một chút đó là do lúc nãy mình à, để lửa hơi to lúc sau mình cho lên 175 độ các bạn nhiệt 160 độ thôi nhưng mà bánh rất là mềm ạ đó các bạn thấy bánh rất là mềm luôn ạ đó. và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi làm sốt trứng muối ạ Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm à, sốt sốt uh, trứng muối ạ, sốt bông lan ạ thì um, ở đây là mình có 3 ba lòng đỏ trứng gà thì đầu tiên là mình sẽ đánh ba lòng đỏ trứng gà này đánh sơ qua à, mình cho vào đây là 60g đường mình có cân ở đây thì mình sẽ để để à, bát lên cân và mình cân 60g đường đường cắt trắng bình thường thôi các bạn mình đánh đánh đến khi hỗn hợp hơi quyện một chút thì chúng ta cho chanh và muối vào ạ mình cho chanh ở đây mình đo bằng tablespoon mình sẽ cho tương đương với khoảng một nửa quả chanh là một tablespoon đấy ạ mình sẽ bắt chanh ra đây một tablespoon ạ mình làm hộp thì nó tương đương vào khoảng nửa quả chanh các bạn ạ và 2 phần 1 phần 8 uh, à, tablespoon muối mình sẽ cho 3 là 1 phần 8 là 3 phần 8 tablespoon đó. sau đó thì bây giờ mình đánh đều lên mình đánh đến khi mà hỗn hợp bông lên ạ mình đánh đến khi hỗn hợp bông lên như thế này là được rồi này đường vẫn chưa tan hết thì mình sẽ đánh ở tốc độ nhỏ cho đến khi tan hết được đường đã tan rồi chúng ta bắt đầu cho dầu ăn và chúng ta cho từ từ với khoảng 3 quả trứng này thì chúng ta sẽ cho khoảng 500 g dầu ăn tùy tùy vào mỗi người sở thích của mỗi người có người thì thích ăn sốt đặc có người thì thích ăn sốt loãng dầu ăn chúng ta cho càng nhiều thì uh, cái sốt của chúng ta nó càng đặc tuy nhiên thì nếu mà cho nhiều quá thì cái mùi dầu ăn nó sẽ bị hôi các bạn có thể sử dụng dầu à, ăn bất kỳ loại gì cũng được có thể tương ăn dầu ăn hướng dương hoặc là dầu simli tùy vào uh, sở thích của mỗi người thì bây giờ mình sẽ cho từ từ dầu ăn vào các bạn lưu ý là cho dầu ăn từ từ vào nhất là những cái um, lần đầu mình cho vào ấy mình cho ít một để cho cái hỗn hợp trứng nó quyện được vào cái dầu ăn nếu chúng ta cho một lúc cùng một lúc ấy chúng ta cho nhiều thì cái hỗn hợp này nó sẽ bị vữa dẫn đến là nó bị óc trâu nó sẽ hỏng với lại cái thứ um, cái lưu ý thứ hai đó là khi mà trước đây mình đánh ấy thì mình hay đánh vào trong cái bát nhôm thì thứ nhất là cái màu cái màu nó sẽ không đẹp bởi vì khi mà cái đầu đánh trứng này nó tiếp xúc với lại cái bát nhôm nó sẽ làm cho trứng chuyển sang màu xanh và thứ hai là rất dễ bị uh, bị bị gọi là bị óc trâu ấy ạ thì à, mình đánh vào bát sành bát sứ thì mình thấy ok hơn đánh chưa lần nào bị thất bại bát sành bát sứ ạ như thế mình cho từ từ dầu vào cứ cho dầu vào đánh quyện lại cho dầu vào đến khi hết ạ ăn sau thì mình có thể cho nhiều dầu hơn bởi vì khi ấy thì à, cái hỗn hợp của chúng ta nó cũng óc luyện được vào cái dầu rồi nó sẽ không bị óc trâu nữa mình không thích quá nhiều dầu nên là sốt của mình khi mà đặt tại như này thì mình sẽ không cho dầu vào nữa sau đó bây giờ mình cho sốt ra bao tam giác ạ bây giờ thì à, mình sẽ tiến hành à, đi à, trang trí bánh nhé thì ở đây mình đã cho ở đây mình đã cho sốt vào trong bao tam giác bây giờ mình sẽ phun lên bánh ạ mỗi bánh mình sẽ phun hai lượt sốt ạ sau khi mà chúng ta rửa hết một lớp uh, sốt thì bây giờ chúng ta sẽ đi rắc lộn ruốc ở bên trên ruốc này thì mình đã cho vào trong máy xay và mình xay mình mua ruốc ở ngoài chợ mình cho vào máy xay và mình xay à, các bạn cho ít một và xay tốc độ cao nhất à, khoảng à, 5 giây lại dừng lại thì khi đó ruốc nó sẽ tơi lên bông lên bây giờ sau khi mà đã xong ruốc thì mình sẽ cho trứng muối lên trứng muối đây mình đã để nướng ở 175 độ trong thời gian là 5, 5 phút ạ sau khi mà chúng ta xếp trứng như thế này lên thì bây giờ chúng ta lại đi dưới một lớp sốt nữa Mm-hmm lớp xốp này vừa để trang trí vừa để tại vì bánh này mọi người ăn thì à, mọi người thường hay thích nhiều sốt nên là mình cho hai lần sốt như này thứ nhất là nó sẽ nhiều sốt thứ hai là bánh được à, trang trí cũng đẹp hơn nhìn hấp dẫn hơn ạ mình đã hoàn thành xong món à, bông lan trứng muối và đây chính là thành phẩm cuối cùng của mình ạ Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video của mình đến đây xin được kết thúc. Nếu mà các bạn à, thích kênh của mình thì các bạn à, like và share kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.